và nói đầu tiên thì à, đọc phát tài xin gửi lời chào hết tất cả anh em mọi miền bắc trung nam nha đấy thì hôm nay à, lộc làm video clip gửi đến tặng cho anh em một môn à, sản phẩm chơi bầu cua không tan 2020 này anh em nhé thì trước màn hình anh em là những dòng sản phẩm bên mình bên à, lộc phát tài đã cho ra mắt anh em rất chi là nhiều sản phẩm anh em ha trên màn hình anh em thì anh em thấy đó, đó bầu cua thì bên mình là chuyên cung cấp tất cả loại tem hoặc là hột đấu trường hay là bầu cua chip sóc mặt đó hoặc là tất cả các loại nào anh em chỉ cần alo mình qua ba số điện thoại cho mình ha đấy thì sẽ gặp uh, trực tiếp mình hoặc là mình sẽ tư vấn cho anh em uh, về sản phẩm muôn chơi bầu cua ha thì mình sẽ đi vào vấn đề chính của cái video ngày hôm nay là mình sẽ nói cho anh em là bộ chơi bầu cua à, không tan năm 2020 này Đấy, thì trước màn hình anh em á là những cái dòng bầu cua thì bây giờ làm sao anh em hiểu từ không tan là như thế nào không tan có nghĩa là anh em đi vào tất cả các sòng sớ à, các anh em vẫn có thể chơi về bộ môn sản phẩm bầu cua không gian. đó, thì nó chỉ có miếng dán anh em thấy không ở trên tay của Lộc là đang cầm một miếng dán đây mình sẽ mở ra cho anh em xem cái miếng dán này là như thế nào ha đó, trên, chỉ cần anh em chỉ cần chạm một hột thôi là anh em có thể à, vào các sòng của anh em chơi đó các anh em thấy không đó trên tay Lộc là một miếng dán đây là gọi miếng dán chơi bầu cua anh em nhé đó, nó cực kỳ là hiệu quả trong năm 2020 này anh em chỉ cần lên đây cơ sở mình ha và chọn những sản phẩm và mua về và anh em có thể chơi thể mình là hàng cực kỳ uy tín cho anh em luôn nhé đấy thử cho anh em luôn đó khi nào ok thì anh em có thể chơi đó còn khi nào mà hàng không đúng chất lượng thì bên mình sẽ hoàn trả lại cho anh em gấp đôi đó anh em tin tưởng chưa đấy thì bây giờ mình sẽ bóc một miếng dán ra mình sẽ bóc à, ba hộp đại đi ừ, mình sẽ lấy mỗi đầu một, một hộp anh em nhé đó mình sẽ đánh cho anh em xem cái độ chính xác của nó là như thế nào đó rồi anh em thấy không mỗi hộp một loại và mình sẽ lấy một miếng dán anh em nhé đó rồi nó đã dính trên tay mình sẵn rồi đó và tất cả các hộp trong này ha, các anh em chỉ cần chạm vào đâu cũng được ví dụ bây giờ mình chạm vào con cá đi ha đó mình sẽ chạm vào con cá thì mình sẽ đánh ngược lại con gà anh em nhé rồi mình sẽ chạm vào con cá anh em thấy không đó, hình cá sẽ không có gì hết anh em nhìn dạ. bình thường cực kỳ là bình thường đúng không đó mình sẽ dục vào đó, đây là cái dòng sản phẩm bầu cua không tan mới nhất anh em nhé anh em chỉ cần uh, nhắc điện thoại lên và liên hệ cho mình và mình sẽ tư vấn thêm về bộ sản phẩm này rồi cái miếng này mình sẽ để qua một bên và mình sẽ đánh cho anh em xem cái độ hiệu quả của bộ cua không tan này là như thế nào ha trên tay của mình là có một ờ, hai cái bộ sản phẩm máy đó thì nó có máy rời và máy ờ, máy chung anh em nhé cho anh em có thể đi đánh ờ, cặp hoặc là đi đánh một mình cái chuyện đó thì anh em có thể lựa chọn sản phẩm còn bây giờ mình sẽ thử qua cái sản phẩm máy này ha mình sẽ khởi động máy lên ừ. mình sẽ khởi động nó lên rồi ok máy đã rung à đó và bây giờ mình sẽ đánh mình sẽ sóc mình đánh cho anh em xem cái độ hiệu quả của cái bầu cua không tan anh em nhé đấy anh em khởi động máy lên nó sẽ rung thì bây giờ khi nào có cá lên nó sẽ rung cho anh em biết được nhé anh em nhé đó bây giờ mình sẽ đánh rồi mình sẽ test qua cái máy này <coughs> đó anh em thấy không cây này tất nhiên nó sẽ không có cá ha nó rung một cái là cái dòng tua của máy anh em nha đó tất nhiên nó sẽ không cá khi nào nó có cá nó sẽ rung cực kỳ là mạnh cho anh em luôn nha đó cái cây này thì tất nhiên nó sẽ không cá còn có hai hộp nó chỉ thua được hai hộp hai hộp kia là mình không có vào thua vào miếng dán thì nó lên cá thì mình mình thua mình thua hai cái đường nữa thôi ha thì 70 phần trăm là anh em có thể là trong này không có cá rồi còn 20 phần trăm á là anh em chỉ thua được 20 phần trăm chứ đừng thua thôi đó các anh em thấy không hai gà một cua không cá đúng không đó hai gà một cua không cá đó tuyệt đối chính xác luôn rồi mình sóc này <laughs> rồi như cái, chén cái, cái, cái chế này vẫn là không có cá anh em nhá đó không có cá các anh em ai đánh xuống cá các anh em bắt hết cá cho mình bắt hết cá đánh về gà nai hoặc là gà bầu ha gà nai hoặc gà bầu cái chén này cho mình luôn nha đó gà bầu có đủ đúng không đó, nai không có nhưng gà bầu tất nhiên là sẽ có đúng không bao nhiêu cá các anh em đi hết đúng không ok chưa đó chỉ có bảy đường hai đường thua thôi là những cái hộp mà anh em không có dán vào á là thua như hai hộp đó thôi ha nhưng tỷ lệ của anh em chiến thắng hoàn toàn là được 80 phần trăm rồi đúng không đó, còn 20 phần trăm là nó ra cá là những cái hộp mà anh em không dán đó tiếp tục sóc này rồi như cái cây này anh em nhé cái cây này mình khẳng định với anh em đó, mình khẳng định với anh em là 70 phần trăm nó sẽ ra cá còn 30 phần trăm là nó có, phản thôi anh em nên nhớ 70 phần trăm là ra cá à, 30 phần trăm là nó sẽ không ra đúng không đó, cho nên là mình cái cây này mình ăn rồi cây đầu mình ăn rồi đúng không cây này mình uống khe cá cá cá cua hoặc là cá tôm ha cây này mà anh em khe cá cho mình thôi nhá không có đánh cái gì đó nhưng mà ra ba con gà ha chấp nhận thua cái chén này ra ba con bỏ tay ok chưa đó chơi là phải có đường thua anh em đúng không đó chứ không phải là cây nào anh em muốn nó thắng đó mình làm video là mình làm thật cho anh em luôn chứ không phải là mình làm giả đúng không đó như khẳng định với anh em cái cây này cây này nó sẽ không có cá anh em nha đó cái cây này khẳng định với anh em luôn bao nhiêu tấp tay à, giờ hết cá cho mình đánh về khe giờ hết cá cho mình nha giờ hết cá quýnh về gà tôm hoặc là nai bầu đó gà tôm hai con gà một con tôm đúng không anh em đó nó gọi là hai gói một chỏ anh em nhé hoàn toàn tuyệt đối không tan luôn anh em nhé đó ok chưa đó tiếp tục mình sẽ làm một chén nữa cho anh em xem luôn đó. chơi là phải thật sự anh em đúng không đó như khẳng định với anh em là bao nhiêu nó đánh xuống cá các anh em bóc hết cá dời hết cho mình luôn đó như cái chén này cá xuống là cái này chụp chụp đi hết cho mình luôn ha quýnh gà nai khe không có cá quýnh gà nai cho mình à à, ra ba cua ha như chén này chấp nhận ha mình thua là mình thua như thế này mình vẫn có con đường ăn cá đúng không anh anh anh em bóc con cá đi rồi ha là anh em có thể là ăn được cái gốc rồi đó thì đấy thì đến với video này mình chỉ là test sơ qua cho anh em thôi còn anh em nào cần về sản phẩm gì hoặc là chuyên về cái môn bầu cua này anh em hãy liên hệ với mình qua hai số điện thoại ba số điện thoại cho mình hình nhá đó mình xin nhắc lại 0981 521 779 0966 521 779 hoặc là 08 69 69 778 đấy mọi thắc mắc mình sẽ tư vấn cho anh em về bộ môn chơi bầu cua đấy thì cuối năm 2019 rồi thì chúc anh em à, thành công về các bộ môn chơi cờ bạc hiện nay đấy chào anh em